vì tính chủ con được yên tâm cho căn nhà ở địa chỉ để làm nơi cư ngụ cho gia đình con nên chọn được người làm thống tốt kính cáo như vị tinh thần cứu sinh soi sáng và cho phép được đổ bê tông cho sàn chính chủ con thành tâm kính mời ngày kim đương niên thái tế chi đức tôn thần ngày bằng cảnh thành hoàng chi vị đại vương ngày bản sứ thần đến thủ địa ngày định phúc táo quân Lúc này địa chúa đã ngập tân thần và tất cả các vị thần linh cây quản trong khu vực này. Cuối sinh các ngài nghe thấu lời mời giáng lâm trước án chứng giám làm thành thụ hưởng lễ vật. Đồ cho chúng con được mọi sự tốt lành, công việc thanh thông, chủ thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần đời lạc. Âm phù dương trợ sẽ cầu như ý sẽ nguyện tầm tâm. Xin chủ con, xin phụ cáo với các vị tiền chủ hậu chủ các vị hương linh có hồn ý thảo phù mộc